Cha cha nơi cha cha cha cha nơi cha cha chưa quan tâm yêu baby cha cha cha cha nơi cha cha cha cha nơi cha cha vừa chỉ bàn tôi mà linh đó phải chăn tu cha cha cha cha nơi cha cha aku à, tôi miam cha cha aku à, tôi miam cha cha karu cả tôi quan tâm yêu baby cha cha cầu chủ yêu baby em cái cha cha thì bây giờ nghi cha cha phải phải nghi ngờ cha se papai e tinga ako tun ako tun papai ako cha papai ako tun chachai ako tun chachai ungenyo kamunga mlepainga mlepainga chachai kokoko kotu makepainga ni ngika wajunga chachai chachai na chachai chachai cha chachai malal munga el kununge tamika wayu cha chachai chachai na chachai chachai na chachai femana na feman feman nay feman papai bipingi nga chachai ko ko ko ko nginga ni kawayu nga chachai tonto pela tulinga chachai tonto pela tulinga chachai na singa chachai nga ni felin chachai nay chachai chachai nay chachai me waka chimperu tulinga chachai na singa ni tukulun nga chachai chachai nay chachai bipingi Ramana lingani meken nga cha cha i kol kol kol kol ngi nga un ngi nyu ka me u wa chban tu nga cha cha cha cha ya na cha cha i fe me ke kel ngi na cha cha i ma lal bu nga el ngi nga mi ka wa yu vi pi ngi nga cha cha fe yen du le nga cha cha i kol kol kol ko tu me ki nga cha cha i ma kun tu li nga cha cha i tol ke wa ka ma kun tu li nga cha cha i cha cha ya na cha cha el ngi nga mi ka wa yu cha cha i el ngi nga mi ka wa yu cha cha i bi ngi o patu me kinga huni ka ka munga ni ka wali nga cha cha pe me ke ke nge anai cha cha i tunt me cha bi pi nga cha cha ti fe ke no ti chi me pe je la nan bi pi nga cha cha patu me kinga cha patu me kinga cha